các bác đã biết được là khi mà mình sở hữu cái đĩa bấm hai tài xỉu hay còn gọi là đĩa khiển tài khiển xỉu này thì mình có thể bấm tài bấm xỉu khiển tài khiển xỉu theo ý muốn của mình và sau đây thì em ờ, xin phép phải giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi đĩa khiển tài khiển xỉu hay là gọi là đĩa bấm tài bấm xỉu này đây một bộ của nó thì sẽ gồm có đĩa hột và đây đây là cái remote để bấm này đây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 đĩa bấm tài xỉu hay còn gọi là đĩa khiển tài khiển xỉu này đây ở trên này thì A này nó sẽ là xỉu D này nó sẽ là tài vậy nên bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em lắc và em sẽ khiển sân xỉu luôn xỉu tài xỉu đó mình có thể khiển tài khiển xỉu theo ý muốn của mình đây đó về xỉu này về xỉu đó lên tài này đó có thấy được, được chưa ạ và với cái bộ đồ chơi khiển tài khiển xỉu hay còn gọi là đĩa bấm tài bấm xỉu này thì nó là cái đồ chơi công chuyện bác nào mà đã chơi cái bộ đồ chơi này rồi cũng đã biết đồ công chuyện trong cái bộ đồ chơi đĩa khiển tài khiển xỉu hay đĩa bấm tài bấm xỉu này là gì rồi đúng không ạ